Xin chào anh em nhé Đấy, tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà nó hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi cái bộ hột tài xỉu này thì uh, bên tôi cung cấp và làm hỗ trợ cho anh em đi uh, chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu ấy thì uh, nó có cái hiệu quả 7 80 phần trăm cho anh em khi mà anh em à, sử dụng cái bộ hột này em đi lắc thì nó đi theo ý muốn của anh em nó đi theo ý muốn của anh em là như thế nào thì à, cũng rất là nhiều anh em hỏi cái câu hỏi đó thì à, đi theo ý muốn có nghĩa là cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi chơi thì anh em sẽ lắc tài lắc xỉu hoặc là anh em có thể giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em ví dụ như anh em có thể lắc chén này là chén tài thì anh em chỉ cần lắc lắc cái đúng cách ở bên cơ sở tôi cung cấp cho anh em hay chia sẻ cho anh em hướng dẫn cho anh em ấy, thì anh em sẽ lắc được cái bộ hột đấy lắc được cái thế hột đấy nhá đấy thì ờ, cái cách chơi của nó thì rất là đơn giản thôi đấy, anh em chỉ cần đến uh, đến sân chơi anh em ờ, cầm cái bộ hột này thì bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang rồi đấy trăm không tang anh em nhé đấy. 100% không tăng. đấy thì cái cách chơi của nó như thế nào thì ngay sau đây tôi và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy hướng dẫn cho anh em thì nói qua về cái bộ hột này để cho anh em nào chưa biết anh em nào chưa chơi qua cái bộ hột tài xỉu này thì anh em biết thêm về cái bộ hột tài xỉu ờ, mới nhất và hàng độc quyền ở bên tôi thì cái bộ hột tài xỉu này nó tên là bộ tài xỉu 2020 Đấy bộ hột 2020 này mà khi mà anh em đi lắc với cái cách lắc bình thường thôi mà chưa cần đến cách lắc của tôi thì anh em lắc cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé đấy thì anh em cũng đã biết rồi cái bộ hột tài xỉu mà muốn cho anh em đi lắc tài xỉu được thì cái bộ hột tài xỉu đấy nó phải thứ nhất nó đi đều thứ hai là anh em có thể là điều khiển được cái bộ hột này ví dụ như là anh em muốn giữ tài giữ xỉu đấy, được bao nhiêu chén đó chẳng hạn thì anh em cũng sẽ giữ được đó là đó là cái thứ hai cả cái thứ ba nữa là khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu khi mà anh em lắc bộ hột tài xỉu mà anh em sử dụng anh em đi lắc ấy, thì ờ, cái bộ hột đấy nó phải có phần trăm ra bạc phải có phần trăm ra bạc anh em nhé đấy là những cái những cái ờ, mà cái bộ hột tài xỉu nó cần phải có cho anh em nào anh em đi lắc tài xỉu đấy, thì cái bộ hột này thì anh em theo dõi cùng với tôi xem là nó đã đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc chưa nhá Đấy. xỉu này chén sau chắc chắn 80 phần trăm nó sẽ lên tài đấy tất nhiên là phải có chén phản rồi nhưng ở đây chén phản của cái bộ hột này nó chỉ có chén phản duy nhất cho anh em thôi còn chén sau tất nhiên rồi 100 phần trăm nó sẽ lên cho anh em tôi đảm bảo với anh em luôn đó đúng không vừa rồi nó đứng một chén xỉu cho anh em đấy thì là chén này lên tài chén này chắc chắn là lên ờ, xỉu à, xuống xỉu 80 phần trăm xuống xỉu đó, 145 tiếp tục sẽ lên tài 7 80 phần trăm là lên tài anh em nhé 345 đó xỉu xỉu bão hai đó đó là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà bên tôi muốn giới thiệu cho anh em để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả khi mà hiện tại bây giờ nó đang rất là nhiều những cái tay em đánh ờ, tài xỉu rất là rất là giỏi Đấy, anh em ờ, phải cần phải có sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em mới chống lại được Đấy. thì uh, cái à, bộ hột tài xỉu này cái quan trọng nhất của nó đó là cái cách giữ tài giữ xỉu Đó. cách giữ tài giữ xỉu cái cách giữ tài giữ xỉu làm như thế nào lắc như thế nào để cho anh em có thể giữ tài giữ xỉu nhiều nhất có thể đấy thì anh em có thể là đến cơ sở anh em mua bộ hột tài xỉu này hoặc là anh em có thể đến uh, hoặc là anh em có thể đặt đơn hàng gửi về cho anh em thì anh em cũng sẽ gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc là anh em có thể tôi sẽ uh, gửi cho anh em một cái link ờ, hướng dẫn cho anh em cái cách lắc dự tài dự xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này nhá thì cái à, bộ 2020 này nó là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn 100% là không tang nhá 100 là 100% là không tang thì anh em đến cơ sở anh em có thể thử hoặc là gửi đồ về cho anh em anh em có thể thử tất cả những cái đăng tích đấy nếu mà anh em chưa mua bên cơ sở tôi là nào nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em đó thì đang <coughs> đang xỉu đúng không anh em tiếp tục tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này 442 này 113 này 224 này 134 này đấy ba bão tam luôn này đấy, cái bộ hột này anh em theo dõi những cái ờ, thế hột của nó đi thì cái thế hột nào lên nó cũng đều có cặp đấy đều có cặp đây là cái tỷ lệ mà nó giao bảo cho anh em đấy cái bộ hột này nó hầu như cái thế hột nào nó cũng có cặp đấy, có cặp thì những cái bộ hột đấy nó mới có cái tỷ lệ lên bảo cho anh em nhá kèm theo cả cái cách lắc của nó nữa đấy tiếp tục giữ xỉu cho anh em đấy một hai năm đấy thì cái chén này nó lên, lên tài đấy lên tài thì anh em có thể là lên tài hoặc là anh em có thể xuống xỉu luôn cũng được nhá anh em có thể giữ tài anh em xuống xỉu là chuyện đơn giản đấy, bây giờ tôi không muốn giữ tài nữa cái thế hột này đang thế hột to thì tôi sẽ xuống xỉu cho anh em nhé hai ba năm đúng không Đấy hai ba năm thì anh em phải giữ xỉu rồi đấy nhưng mà tôi muốn cái bộ hột này nó lên tài hai bốn sáu hai bốn sáu tôi sẽ giữ tài cho anh em này hai ba sáu đấy sáu sáu năm Đấy, cái thế hột sáu sáu năm này thì rất là nhiều nơi anh em đi lắc tài xỉu anh em sợ những cái thế hột này nhưng khi mà anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách lắc thế hột khó để lắc cái thế hột này nó về 80 đến 90 phần trăm là nó sẽ về tài à về xỉu về xỉu cho anh em mà chỉ bằng chỉ bằng cần cái cách lắc bình thường thôi Đấy, nhá đây tôi sẽ xuống xỉu cho anh em cái trái này nhá 80 phần trăm nó sẽ về xỉu đó đúng không riêng cái à, những cái thế hột to hay là những cái thế hột khó thì anh em có thể alo cho tôi Đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em và đồng thời anh em mua cái bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn tất cả những cái mà để cho anh em lắc được cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, từ cái cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là cách lắc thế hột khó của cái bộ hột tài xỉu thì tôi sẽ anh em làm mua cái bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả cho anh em đấy đây là cái kiến thức mà anh em có thể đi lắc tài xỉu nó là cái hành trang tốt nhất để cho anh em đi đến tất cả những cái sân chơi sân chơi cờ bạc hay là những cái sân chơi sòng tài xỉu anh em à, mang lại những cái chiến thắng khá là cao đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi để số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình thì anh em à, xem video anh em à, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho tôi một like một xe nhé chào anh em